Đây em quay nha. Quay hết rồi. Chạy là ngu rồi. Nhớ. Nó.

đây ơi đây ơi chơi kia à lại giữ cái điện thoại lại giữ xe lại giữ xe lại không không không không giữ xe kia kìa giữ xe kia quay phim á Ông ghê lên trả lại ra. Là là là anh em anh em này ấy kia. Ôi ơi. Anh em lên cái này Đây. Đây. quay phim xuống lấy hết nhiệm vụ quay phim thôi đừng quay rồi đi làm rồi cắt được chưa ra anh nói là giờ không cắn cậu không 一下。 không có nãy lần nào dở cổng nguyên đám giật luôn nguyên đám luôn ừ. mấy ngày nè à, này nè khẩu trang nữa rồi mình kia có khẩu trang không có không có Má, nguyên đám có thằng này thằng áo cam một giật cộng là thằng kia một giật cộng thằng này một giật cộng Hả? chụp cộng á bao công công này đây em đang quay giờ quay nữa không quay bây giờ